Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn ngày mới. Hiện nay tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, thực hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã làm thay đổi nấc thang giá trị đạo đức cách mạng. Song, giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí tham ô, được Đảng ta quán triệt thực hiện nghiêm túc và phát huy mạnh mẽ trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành và cả trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ phải luôn coi trọng việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức chuyên môn, trách nhiệm với công việc là vấn đề quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.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 Thực hiện lời dạy của người, ngành y tế nói chung, quân y trong quân đội nói riêng qua các thời kỳ cách mạng, luôn trao dồi y đức, nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam. Hơn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp, được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân y đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, chủ động, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Đặc biệt trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cán bộ nhân viên, chiến sĩ ngành quân y đã nêu cao ý chí quyết tâm và tinh thần không quản khó khăn gian khổ hy sinh cùng cả nước ngăn chặn khống chế đại dịch Covid-19, góp phần tô thám phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định. Tôi tự hào có các đồng chí là những bác sĩ, những người làm công tác quân y trong quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí có đủ trình độ, đủ năng lực, đủ khả năng để chúng ta chống lại đợt dịch Covid-19 này. Tôi tin các đồng chí sẽ là những tấm gương sáng để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ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 Tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu và mất năm 1931. Ông quê ở làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây cũ, nay thuộc thành phố Hà Nội. Sinh thời, tài năng của Tản Đà thật phong phú. Ông làm thơ, viết văn, làm báo, dịch chữ Hán, soạn kịch. Ở lĩnh vực nào ông cũng thành công. Ông mất lúc 51 tuổi và để lại các tác phẩm chính như Giấc mộng lớn, Giấc mộng con, Thề non nước, Vương Thúy Kiều chú giải tân truyện, Liêu trai trí dị, ngày 20 tháng 4 năm 1931, đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong bức thư này, người đã đề nghị một loạt các biện pháp nhằm đáp ứng những yêu cầu của cao trào cách mạng như thành lập ban phụ trách tuyên truyền giáo dục, tăng cường phát triển đảng, tăng cường thành phần công nhân cũng như hoạt động của các tổ chức quần chúng. Ngày 20 tháng 4 năm 1963, Hồ Chủ tịch đã về thăm xí nghiệp X40, nay là công ty May 40. Sau khi đi xem nơi sản xuất, Bác nói chuyện với công nhân cán bộ ở đây. Bác khen xí nghiệp đã có nhiều thành tích và kinh nghiệm về công tác phát triển đảng, căn dặn mọi người thi đua sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ các mặt hàng phục vụ quân đội. Lãnh đạo xí nghiệp phải chăm lo đời sống của công nhân viên chức. Ngày 20 tháng 4 năm 1972, quân và dân Quảng Bình đã bắn rơi một máy bay F-4. Đây là chiếc máy bay Mỹ thứ 3.500 bị bắn rơi trên miền Bắc nước ta trong hai lần chống chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc, quân và dân Quảng Bình đã bắn rơi 700 máy bay Mỹ, trong đó có 3 chiếc B-52 và một chiếc F-111, là tỉnh đứng đầu bảng vàng lập công của miền Bắc. Ngoài ra còn 79 lần bắn chìm, bắn cháy, bắn bị thương tàu chiến và tàu biệt kích của địch. Ngày 20 tháng 4 năm 1976, báo Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu được in tại thành phố Hồ Chí Minh để phát hành kịp thời và rộng rãi ở miền Nam trong thời gian cùng ngày. Ngày 20 tháng 4 năm 1996, ngày mất của Thượng tướng Trần Văn Trà. Thượng tướng Trần Văn Trà sinh năm 1919 tại làng Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Là một cán bộ quân sự xuất sắc, Thượng tướng Trần Văn Trà đã có nhiều công hiến vào hai cuộc kháng chiến bảo vệ và giải phóng đất nước, được chiến sĩ, đồng bào cả nước yêu mến. Sự kiện quốc tế Ngày 20 tháng 4 năm 1989, các nhà khoa học công bố thử nghiệm thành công truyền hình độ nét cao. Ngày 20 tháng 4 năm 1992, Hội trợ Triển lãm Thế giới Expo 92 khai mạc tại Seville, Tây Ban Nha. Ngày 20 tháng 4 năm 1998, một bức thư 8 trang được đánh máy bằng tiếng Đức đã được fax cho hãng tin Reuters ký tên RAF với biểu tượng ngôi sao đỏ cùng khẩu tiểu liên, tuyên bố tổ chức khủng bố phái Hồng quân tại Đức đã giải tán. Ngày 20 tháng 4 năm 1931, trong thư gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc phê bình cuộc hội nghị xứ ủy Trung và Bắc Kỳ về cách khai hội, cách thảo luận, vấn đề tên đảng và xác định lực lượng của đảng. Nguyễn Ái Quốc đề nghị phải sửa chữa những thiếu sót, phải có chương trình hành động cụ thể cho từng huyện, từng tỉnh, cho mỗi đảng viên với yêu cầu tất cả mọi đảng viên và tất cả các tri bộ phải thảo luận chỉ thị của quốc tế thứ ba và nghị quyết của Trung ương. Ngày 20 tháng 4 năm 1939, từ Quảng Tây, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc viết thư ký bút danh là Lin gửi Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản ở Moscow. Trong đó, đưa ra những đánh giá về tình hình ở Việt Nam. Sự đàn áp xảy ra ở khắp nơi, đặc biệt là ở Trung Kỳ, chống những phần tử cánh tả, những công nhân và những nông dân hoạt động. Tôi có cảm tưởng rằng phong trào của mặt trận thống nhất ở xứ này không mạnh lắm. Trái lại, những phần tử cánh tả hoạt động khá mạnh. Ngày 20 tháng 4 năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Tổng bộ Việt Minh, người sáng lập ra tổ chức chính trị này đã phân tích những nguyên nhân thành công là đến khi cách mạng tháng 8 thành công, cướp được chính quyền, Việt Minh định tổ chức một chính phủ rộng rãi gồm tất cả các nhân tài trong nước để gánh vác việc quốc gia. Lúc đó có người nghĩ rằng các nhân sĩ có danh vọng chưa chắc vui lòng hợp tác với Việt Minh song vì Việt Minh đặt quyền lợi tổ quốc và dân tộc lên trên hết và lấy lòng trí công vô tư mà làm việc, cho nên các bậc có tài đức, danh vọng đều vui lòng hợp tác trong chính phủ. Bức thư cũng đề cập những khuyết điểm do phát triển quá nhanh mà không kịp quan tâm huấn luyện cán bộ, dẫn đến việc một số cán bộ thoái hóa, làm sai chính sách. Ngày 20 tháng 4 năm 1949, báo Cứu Quốc đăng nội dung trả lời phỏng vấn báo La Tribune diễn đàn, giải thích câu hỏi Thi đua ái quốc là gì? Bác trả lời, đặc điểm của thi đua ái quốc là đưa tất cả tinh thần và lực lượng của quân và dân Việt Nam để thực hiện ba mục đích: diệt giặc đói, diệt giặc rốt, diệt giặc ngoại xâm. Bác cũng bày tỏ, chúng tôi hoan nghênh những đại biểu báo ngoại quốc mà ngôn luận công bằng đến vùng tự do. Trả lời câu hỏi về thái độ với nước Pháp khi Việt Nam hoàn toàn độc lập, bác xác nhận Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với nhân dân Pháp. Những người Pháp tư bản hay công nhân thương gia hay trí thức. Nếu họ muốn thật thà cộng tác với Việt Nam, thì sẽ được nhân dân Việt Nam hoan nghênh họ như anh em bầu bạn. Ngày 20 tháng 4 năm 1963, bác về thăm bệnh xá Vân Đình, huyện Ứng Hòa, khi đó thuộc tỉnh Hà Đông và căn dặn. Trong công tác phục vụ, cần coi trọng cả hai mặt vật chất và tinh thần. Có thuốc hay, thức ăn ngon, còn cần phải có thái độ phục vụ tốt, coi người bệnh như ruột thịt. Cần đặc biệt chú ý việc phòng bệnh. Theo sách Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa,